để hình ảnh và âm thanh quảng cáo được tối ưu nhất. ICN e Media cung cấp dịch vụ thu âm lồng tiếng trẻ em tại Hà Nội với hệ thống trang thiết bị hiện đại, từ hệ thống thiết bị đến kỹ thuật đều được ICN e Media lựa chọn đầu tư kỹ lưỡng. Quý khách được phục vụ điều hòa, nước uống, gửi xe miễn phí, được chọn lựa giọng thu âm để phù hợp với yêu cầu. Mời quý khách truy cập website media.icn.vn hoặc liên hệ hotline 0927 102 666 để biết thêm thông tin chi tiết.